mang bao nhiêu tháng trời mà lạnh như thế này ấy kể mà không có người yêu ấy thì cũng cô đơn đấy nhưng mà suy đi nghĩ lại ấy, thì là không có ăn không có mặc thì mới chết chứ còn không có người yêu ấy mình vẫn sống tốt mà sáng trên đỉnh đầu Sư soạn xong chưa anh qua nhanh lên luôn em ơi Hai bác thích nhân gì thập cầm đầu xanh Anh mua mang qua luôn em ơi Qua khắp nơi phố phường nhìn bầy trẻ thơ Nghe ngô chung bui điềm trùng thù Xem múa lân múa phùng rước đèn ông sao Đùng tùng dinh dinh dinh dinh dinh Thu là Tết đây là chất quần đuôi của chị, đại là tôi chị đại nhà mình tí nữa mình đi ăn quán chay nha thầy ừ. thầy em bao giờ ăn chay đừng có rủ thịt chay để dành cho mấy con chó ăn con mấy con chó ăn con mấy con chó ăn tại sao thầy nói à, cái câu là Dạ. đồ ăn chay là phải dành cho chó ăn à, thầy à, à, không thầy chưa nói đó bị đặt mấy cái hàng phóng viên với mấy tụi con quay uh, ghép vô tự nói vô chứ thầy không có nói không có ừ. clip luôn á là cũng... không còn nhiều nhiều khi cái đó thầy đang ăn mặn mà đưa đồ chay thì giờ có con chó đó thầy nói lấy đồ chay này cho chó ăn còn giờ ví dụ cho thầy ăn xương xong thầy dột thầy nói này lấy xương này cho chó ăn thì cái chuyện đó nói bình thường có gì đâu tức phải không bây giờ hỏi giờ mình đang ăn, ăn chay đi mà đưa cục thịt thì mình nói sao thịt này cho chó ăn cái mình tức hỏi nó tụi tao ăn thịt là mày tức sao còn giờ tự nhiên ta đang ăn thịt cá mày cho ăn chay tao nói điều chay này tao không ăn thì tao có quyền cho nói cho chó ăn trong giờ tức thì tao không cho người không ăn thì cho chó ăn cho gà ăn cho vịt ăn giống như cơm nước mình ăn dư mình cũng nói cơm đổ cho gà ăn cái mình hôi tức hả à. hả tức lắm nhá mấy thằng mấy thằng mấy thằng con nó khùng đi nên là giờ nhân quả đi đây nha thời buổi covid nha anh em nhá mẹ nó phải chắc ăn anh em ta phải dùng cái loại mà băng vệ sinh của chị em phụ nữ nha, bây giờ mình bóc ra này đấy bóc bóc bóc ra nha, xong mình uh, tìm đầu là mình mình bóc bóc cái lớp lớp dính ra này, mình dính vào cái khẩu trang của mình ấy đấy là dính vào cái lớp khẩu trang của mình sau bắt đầu mình đeo vào cái này an toàn 100% luôn nha anh em thử đi thử cái biết ngay thử 是两个人相处。 bữa là nói là ăn cây cỏ là nó cũng sát xanh đó má bạn ừ. mình đụng là nói là à, cây cỏ là rơm thực vật nên là không có gì hết chỉ ăn động vật mới sát xanh thì do mấy người ngu mấy người không có ăn học trình độ không có ngư cũng có sự sống ngư động vật và rau cải đều giống nhau đều có mặn sống hết giết là chết không tin dân thử bắn coi chết không giờ cái cây nhổ lên thử coi nó héo nó chết không giờ nếu mà à, rau cải mà nó không chết thì nhổ lên coi nó héo không loài người với loài vật với thú vật đều có chung giống nhau có sự sống cũng chết hết nó nói xét về sự sống cây cũng có máu rồi à người cũng có máu vậy động vật cũng có máu vậy có gì mà không máu anh em ơi nhìn trăng kìa trăng hôm nay cao quá trăng hôm nay đang trôi trăng hôm nay mới nhú trăng hôm nay mất hồn Đâu cho tao xem cái gì đấy, đây? Này, cái này này. Thằng này được lắm, mày yêu thằng này được đấy, mà ngoan quá. Đây này. Hiền. Hiền lắm. Hiền lắm. Hiền lắm mà ngoan. nhà đàng hoàng từ một mẹ một con. Không có anh em gì Không có anh em để cho cô Lam cô thử dẫn mối nếu mà có duyên thì giải quyết. Thì nhà ngay đây thôi, không làm cho cô lứa, Đồng ý không? Vâng để cho xem. À. Dư sẽ đến là em heo thì bó em heo to nhất đây như này là đập hai con tiên này đó chứ là vỏ này hai con heo rồi chứ để mà em con heo thứ ba kia này đó nha xử lý luôn nha còn đi quá con đi con đi như vậy này lại một con ba con heo